Alo, xin chào chị Trang ạ. Chị chào em. Chị Trang có nghe rõ em nói không ạ? Có, em cứ nói đi. Vâng, em chào chị. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Trọng Trương, hiện là chuyên viên tư vấn tài chính của công ty Lai Chi Lai Việt Nam. Hôm trước em có hẹn chị, hôm nay em sẽ gọi điện cho chị ạ. Ok, em nói đi. Vâng, cảm ơn chị. Chị dạo này vẫn khỏe chứ ạ? Ừ, chị khỏe. Công việc bán hàng của chị có gặp nhiều khó khăn bởi dịch Covid-19 không chị? Chị đang chết dở đây em cửa hàng đóng cửa suốt. Vâng, hầu như ngành nghề nào cũng bị ảnh hưởng chị ạ. Người dân chúng ta phải tôn trọng nghị định của chính phủ, đúng không chị? Đúng rồi em. Để hạn chế sự lây lan bệnh dịch. Ừ em. Đầu tiên em xin chân thành cảm ơn chị đã dành cho em chút thời gian để nghe em tư vấn. Ok em. Thưa chị, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, và chính phủ đã có chỉ thị là cách ly toàn xã hội nên hôm nay em xin phép được tư vấn online cho chị. Được đó em. thì cho em xin phép được giao lưu với chị một chút nhé. Ok em. Vâng, cảm ơn chị. Điều chị quan tâm nhất hiện nay là gì ạ? Chị chỉ mong dịch bệnh nhanh chóng qua đi để chị quay lại bán hàng. Vâng, đó cũng chính là mong muốn của người dân Việt Nam cũng như người dân trên toàn thế giới. Sợ quá em ạ. Và điều chị quan tâm mong muốn nhất hiện nay trong gia đình chị là gì ạ? Có phải tương lai của những đứa trẻ? Đúng rồi em. Anh chị có muốn con cái của mình được học hành thành đạt không ạ? Có chứ em. Vâng, ai trong chúng ta đều cũng có những mong ước và những ước mơ trong cuộc sống. Không chỉ mong muốn cho con cái học hành thành đạt, mà luôn mong muốn có được gia đình hạnh phúc, mong muốn có được cuộc sống đầy đủ tiện nghi, có tiền mua nhà, mua xe, có tiền để đi du lịch và xa hơn nữa là khi về già chúng ta sẽ có cuộc sống an nhàn và thảnh thơi phải không chị? Em nói rất chuẩn. Vậy để thực hiện được ước mơ và mong muốn đó thì có dễ không chị? Chắc là không khó lắm. Vâng, cuộc sống mà chị, nó không khó nhưng phải có điều kiện. Điều kiện ở đây là gì? Đó là ngày hôm nay cũng phải giống như ngày mai và những ngày tiếp theo Thời tiết rất là đẹp, hai vợ chồng chị vẫn phải khỏe mạnh và đi làm để tạo ra thu nhập. Bên cạnh đó còn phải có ý thức tiết kiệm và chi tiêu hợp lý thì mới có, phải không chị? Nhưng chị có công nhận với em là ngày mai là ngày gần chúng ta nhất. Nhưng có ai biết ngày mai diễn ra như thế nào hay không? Có ai biết ngày mai xe của chúng ta ra đường rẽ trái sẽ phải gặp ai hay không? Không ai biết, đúng không? Ừ, đúng rồi em. Vậy em cứ giả sử một năm có 365 ngày, 364 ngày thời tiết rất là đẹp nhưng có một ngày bất ngờ mưa bão ập tới, nó mang theo hai chữ rủi ro. Rủi ro này không ai mong muốn nhưng nó đến sẽ không báo trước mà các nguyên nhân lớn nhất của nó là tai nạn, bệnh hiểm nghèo, thậm chí là mất sớm. Đó là những rủi ro mà ai cũng nhìn thấy. Bởi vì nó đang diễn ra hàng ngày, thậm chí là hàng giờ. Chuẩn rồi em. Chị thấy thực trạng giao thông của nước ta hiện nay thế nào ạ? Có phức tạp không ạ? Ừ, quá phức tạp. Nếu chị xem bản tin an toàn giao thông trên VTV1 vào buổi sáng hàng ngày, chị sẽ thấy mỗi ngày qua đi có từ 3 đến 50 người tử vong do tai nạn giao thông, chưa kể các vụ va chạm dẫn đến chấn thương nằm la liệt ở các bệnh viện, đặc biệt các bệnh ung thư và bệnh hiểm nghèo. Theo thống kê thì mỗi năm Việt Nam mắc khoảng 170.000 đến 180.000 ca mắc bệnh ung thư Vậy nếu một trong các vấn đề tai nạn, tàn tật và mất sớm này xảy ra mà nó để lại hậu quả là nhẹ thì tàn phế mà nặng thì tử vong thì lúc này gia đình sẽ như thế nào hả chị? Đúng là sẽ không biết xoay sở ra sao. Liệu con cái có còn được học hành thành tài nữa hay không? Liệu có còn tiền để mua nhà, mua xe nữa hay không? Liệu khi về già có còn được sống cuộc sống an nhàn thanh thản nữa hay không? Liệu những người làm cha làm mẹ như chúng ta có làm tròn được trách nhiệm với con cái hay với cha mẹ già được hay không? Liệu số tiền anh chị tích lũy để xây dựng những ước mơ trên có còn thực hiện được nữa hay không? Hay nó trở thành tiền viện phí? Vậy gia đình chị đã có phương án nào để bảo vệ toàn bộ tương lai cuộc sống của những người thân yêu của gia đình chị? cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra hay không. Chị chưa nghĩ tới em ạ. Đây mới chính là lý do hôm nay tại sao em gọi điện thức chị. Em gọi điện thức chị là muốn khuyên chị, muốn bàn bạc với chị. Hãy lập ngay cho mình một kế hoạch tài chính để bảo vệ an toàn thu nhập của gia đình trước những rủi ro trong cuộc sống. Đó chính là bảo hiểm nhân thọ. Nếu nhìn lại một chút, chúng ta sẽ thấy khi người trụ cột trong gia đình gặp rủi ro như tai nạn bất ngờ, bệnh hiểm nghèo hoặc mất sớm thì nguồn thu nhập hàng ngày sẽ bị giảm sút thậm chí là mất đi khi đó bảo hiểm nhân thọ sẽ thay thế nguồn thu nhập bị mất đi này giúp cho gia đình chị dần ổn định cuộc sống và vượt qua được khó khăn em tin chị hiểu rõ vai trò và ý nghĩa của bảo hiểm với gia đình của mình đúng không ạ ừ em và ngày hôm nay em xin chia sẻ với chị một giải pháp được 100% khách hàng bên em tin dùng. Và điều đặc biệt hiện nay, công ty bảo hiểm nhân thọ Dai Life Việt Nam đang chiếm một thị phần rất lớn trên toàn quốc. Cụ thể, lượng khách hàng tin tưởng và ủng hộ lên đến hơn 3 triệu khách hàng. Đó chính là giải pháp an tâm hưng thịnh toàn diện. Với chương trình bảo hiểm này, gia đình thân yêu của chị như được khoác thêm một chiếc áo giáp cho cuộc đời đảm bảo tài chính, bảo vệ sức khỏe và an tâm vui sống. Chắc hẳn chị mong muốn điều này chứ ạ? Ừ em. Vâng, vậy em xin được giới thiệu một giải pháp đến từ Daichilai Việt Nam. Đó là một gói bảo hiểm bao gồm sản phẩm chính an tâm hưng thịnh toàn diện, kèm theo đó là các sản phẩm bổ sung như bảo hiểm tai nạn toàn diện nâng cao, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe bảo hiểm hỗ trợ trị bệnh ung thư, bảo hiểm bảo toàn thu nhập toàn diện cho gia đình. Và em sẽ tùy vào nhu cầu của gia đình chị để đưa ra giải pháp phù hợp nhất để anh chị dễ hình dung. Em xin phép được minh họa một giải pháp. Ở đây em lấy ví dụ. Em lấy ví dụ gia đình hiện nay có 3 người. Chồng là Lê Trọng Nghĩa, sinh năm 1990. Nghề nghiệp là nhân viên văn phòng, với mức thu nhập là 10 triệu một tháng. Vợ là chị Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1990, thu nhập cũng 10 triệu một tháng. Con trai là Lê Trọng Nổ, sinh năm 2017, đang ở cùng bố mẹ. Với mức thu nhập là 240 triệu một năm, em có đề xuất giải pháp cho chị. Đó là chị sẽ tiết kiệm một khoản tiền khoảng 30 triệu một năm tương đương với 12% số tiền tổng thu nhập của gia đình chị. Tính ra gia đình chị tiết kiệm một ngày 100.000 đồng là sẽ ổn. Công ty sẽ bảo vệ khách hàng suốt 25 năm cả về tài chính lẫn dịch vụ chuyên nghiệp. Với mức tiết kiệm như vậy thì giải pháp bảo vệ gồm những quyền lợi như sau. Đầu tiên, khách hàng được bảo vệ sản phẩm chính an tâm hưng thịnh toàn diện là anh Nghĩa. Số tiền bảo hiểm là 1,5 tỷ đồng. Đối với quyền lợi này, khách hàng sẽ được bảo vệ rất toàn diện. Bên cạnh đó, anh Nghĩa còn được tham gia các sản phẩm bổ sung như bảo hiểm tai nạn toàn diện nâng cao số tiền bảo hiểm 200 triệu đồng, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện số tiền bảo hiểm 200 triệu đồng, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cao cấp bảo vệ lên tới 630 triệu trên một bệnh. Ngoài ra, chị Trang còn được tham gia các sản phẩm bổ sung như bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện số tiền bảo hiểm 200 triệu đồng và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của chị Trang và bé Nổ đều là gói bảo hiểm cao cấp. Phí bảo hiểm dự tính là 30 triệu đồng trên một năm. Đây chính là khoản tiết kiệm cho tương lai của bé Nổ. Thưa chị, với sản phẩm An tâm hương thị toàn diện có những quyền lợi tích lũy rất ưu việt. Đầu tiên là quyền lợi hưởng từ lãi liên kết chung. Tiền của anh chị đóng vào sau khi trừ đi các khoản chi phí ban đầu, phí rủi ro, phí quản lý hợp đồng sẽ được mang đi đầu tư vào quỹ liên kết chung, lãi sẽ được đổ về tài khoản của khách hàng. Quyền lợi thứ hai đó là quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng. Đối với quyền lợi này thì khách hàng sẽ được thưởng tối đa là 35% trên tổng lãi tích lũy của 36 tháng vừa qua. Cứ 3 năm khách hàng được nhận một lần. Số tiền này cũng đổ vào tài khoản của khách hàng. Quyền lợi thứ ba là quyền lợi đáo hạn hợp đồng. Khách hàng nhận giá trị tài khoản hợp đồng. Đặc biệt em xin chia sẻ với chị đó là từ năm thứ 10 trở đi, khách hàng có thể rút tiền từ giá trị tài khoản của mình bất cứ lúc nào mà không mất phí rút tiền trước hạn. Thưa chị, vừa xong em phân tích về các cái quyền lợi về tích lũy của gia đình chị. Còn đối với quyền lợi bảo vệ thì sao ạ? Được, em cứ chia sẻ tiếp đi. Như em đã chia sẻ với chị rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng như chúng ta dự tính phải không ạ có thể có những điều làm cản trở những kế hoạch dự định của chúng ta vậy thì lúc đó anh chị có thể hoàn toàn yên tâm về giải pháp mà Daichi Life bảo vệ anh chị với các quyền lợi bảo vệ như sau một quyền lợi tử vong và thương tật vĩnh viễn hai quyền lợi tử vong tử vong do tai nạn tử vong do tai nạn đặc biệt tử vong do bệnh ung thư ba Quyền lợi chu toàn hội sự 4. Quyền lợi chi trả do tai nạn 5. Quyền lợi chăm sóc sức khỏe 6. Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện 7. Quyền lợi hỗ trợ điều trị bệnh ung thư 8. Quyền lợi bảo toàn thu nhập gia đình Và em chắc chắn một điều rằng khi anh chị được bảo vệ toàn diện như vậy mình sẽ bình an vui sống làm chủ tương lai của mình thưa anh chị đối với sản phẩm chăm sóc sức khỏe với quyền lợi phổ thông, đặc biệt và cao cấp, bảo vệ lên đến 630 triệu đồng trên một bệnh, một thương tật. Khách hàng được lựa chọn những bệnh viện hàng đầu để chữa trị và đồng thời khách hàng cũng được bảo lãnh viện phí ở những bệnh viện cao cấp. Về quyền lợi có quyền lợi nội trú, quyền lợi ngoại trú và quyền lợi chăm sóc răng. Vâng, sau khi nghe em trình bày những giải pháp của Dachila anh chị còn băn khoăn hay thắc mắc gì không ạ? Chị rất thích nhưng thời điểm này chị không có tiền em ạ. Vâng, thưa chị, em rất hiểu những băn khoăn này của chị bởi đây cũng chính là những băn khoăn của rất nhiều khách hàng khi em tư vấn thậm chí cứ 10 khách hàng thì có tới 9 khách hàng đều băn khoăn như chị. Tuy nhiên, sau khi được em giải thích thì họ cũng hiểu được. Đơn cử như trường hợp anh Chuyên lấy chị Cơ hàng xóm nhà chị đấy. Sau khi nghe em trình bày giải pháp, anh chị đã đồng ý ký ngay hợp đồng bảo hiểm cho gia đình mình với mức phí đóng là 30 triệu một năm như giải pháp mà em đưa ra cho gia đình chị. Ngoài băn khoăn này thì chị còn những băn khoăn nào khác không ạ? Không, em. Nhằm giải tỏa bớt những băn khoăn này của chị, chị vui lòng cho em ít phút để em chia sẻ về việc rất nhiều khách hàng có cùng băn khoăn như chị đã thấy được lợi ích của gói tài chính này thật ra lại rất kinh tế. Tuy nhiên, trước khi đi vào nội dung chính, em xin phép được hỏi chị là thu nhập của chị có vai trò như thế nào đối với cuộc sống của chị? Rất quan trọng. Vậy thì, những thứ quan trọng thì cần bảo vệ hay không bảo vệ? Vâng, chị cho em hỏi, giả sử như tháng này thu nhập của chị giảm khoảng 10% thì cuộc sống của gia đình chị có bị ảnh hưởng nhiều lắm không ạ? Chắc cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng nếu như thu nhập giảm đi một nửa hoặc mất đi toàn bộ thì cuộc sống sẽ ra sao? Đúng là sẽ không biết lấy tiền đâu để mà trang trải cuộc sống hàng ngày. Vậy thì rõ ràng khi thu nhập bị giảm đi 10% do số tiền 10% này mình chuyển vào bảo hiểm thì cuộc sống hầu như không bị ảnh hưởng. Nhưng nếu như không tham gia bảo hiểm mà vì lý do sức khỏe nào đó thu nhập bị giảm sút 50% hoặc không còn nữa thì cuộc sống sẽ rất khó khăn, mọi thứ sẽ trở nên bị động, cuộc sống sẽ bế tắc khi nguồn tài chính không được đảm bảo. Đúng chứ ạ? Đúng thật đó em. Và nếu có bảo hiểm nhân thọ thì sao? Rõ ràng bảo hiểm nhân thọ là nguồn thu nhập dự phòng. Bảo hiểm sẽ chi trả một khoản tiền. Do đó, mọi kế hoạch trong gia đình vẫn tiếp tục được thực hiện và mình luôn chủ động được mọi tình huống xấu trong cuộc sống. Vì thế, bảo hiểm nhân thọ sẽ không thể thiếu được với bất cứ ai đang đi làm để tạo ra thu nhập cho dù số tiền đó nhiều hay ít. Nếu như không xảy ra rủi ro thì số tiền này được tích lũy khi về già sẽ có một khoản gọi là lương hưu giúp anh chị có được cuộc sống về già an nhàn và thành thơi. Vậy với cái giải pháp em đưa ra cho chị thì chị còn băn khoăn hay thắc mắc điều gì nữa không ạ? Chị thích thì cũng thích rồi nhưng à, lúc này chị chưa cần đến em thông cảm nhé. Vâng, với điều này thì em xin phép được hỏi chị như sau. Khi nào thì chị cần đến bảo hiểm nhân thọ ạ? Có phải khi không may nhập viện mà không có tiền để chi trả viện phí thì mới cần phải không ạ? hay khi xảy ra rủi ro thì anh chị mới cần đến bảo hiểm ạ. À. Vậy tức là nhu cầu của anh chị chỉ có khi có các vấn đề đó xảy ra phải không ạ? À? Đúng thật đó em. Vâng, em xin được giải thích cho chị như sau. Bảo hiểm nhân thọ là một loại hàng hóa hết sức đặc biệt, không phải có tiền là mua được. Bảo hiểm nhân thọ chỉ tham gia được khi anh chị chưa cần đến, khi chưa có sự kiện xảy ra. Còn khi đã xảy ra rồi thì không thể tham gia bảo hiểm nhân thọ được nữa. Em cũng xin chia sẻ với anh chị câu nói của những người nổi tiếng. Chiếc giường đắt giá nhất là giường bệnh. Hay đừng để những đồng tiền mình kiếm được đến cuối cùng lại trở thành tiền viện phí. Và chị thấy đấy, ngay lúc này khi mình chưa cần cũng chính là lúc tốt nhất để tham gia bảo hiểm nhân thọ với giải pháp mà công ty Daichi Life bảo vệ cho gia đình chị như vậy em nghĩ gia đình chị đã hoàn toàn yên tâm với cuộc sống hiện tại. Ok, vậy mai em mang hợp đồng sang đây chị ký nhé. Vâng, ngày mai em sẽ tới làm hợp đồng giúp chị. Ok, chị chào em. Vâng, em xin được cảm ơn chị ạ.